Hmm. Ôi, Free Fire đang có mấy cái sự kiện, đang có mấy cái skin đẹp ấy nhờ. Mà hồi trước giờ mình không có săn được cái skin học viện chiến binh màu đỏ của mình. Mà bây giờ Free Fire lại đang có cái bộ gọi là Samurai màu đỏ nữa. Kiểu này phải gọi là kiểu kiểu này thì phải mua rồi nhưng mà bây giờ đâu có tiền đâu. Giải cái giải thu nhập một tháng cả tỷ không có tiền Cái gì mà tỷ bạc mà đói Cái gì mà đói quá vậy Chán cái nhờ Ôi chị, chị biết không là Free Fire đang có cái skin đẹp lắm luôn nè Cái skin màu đỏ đẹp quá trời luôn Bây giờ hết tiền Trời buồn quá trời luôn à. bữa giờ mình cũng nạp tiền cho người yêu mình ước gì bây giờ gọi là ờ, người yêu mình gọi là tặng mình uh, kim cương để mình gọi là có tiền uh, quay uh, skin nhờ để thôi ông ơi, ông tặng người ta, ông muốn người ta tặng lại rồi ông ơi. Đâu em đâu Em đâu có đâu, em đâu có đâu, em chỉ thấy là có skin kia đẹp quá. Ừ, ừ, em chỉ thấy là cái skin kia đẹp quá nên uh, em mới nói vậy thôi. Uh, đúng xem. <laughs> tôi, tôi tôi tặng hình rồi, tôi không có đây nha mọi người. Trời đất ơi, muốn muốn có kim cương mùi nói trời ơi. Ôi, ước gì có một ai đó tặng kim cương cho tôi á mọi người. Trời ơi, trời ơi tôi buồn quá trời. Trời bày đặt vậy nữa thì, thì trời làm lố thì cái thấy có kim cương rồi thấy skin đẹp nên mà giờ hết tiền để quay rồi cho nên là ước gì một ai đó tặng kim cương cho mình thôi <laughs> trời một ai đó ơi mọi người người tiền à, làm kim cương thôi mọi người đi mua đồ ăn ăn như camui cho ngon mọi người à. <laughs> bây giờ là 12 giờ rồi mà bà camui vẫn còn mới ngồi bà ăn mọi người à thiệt tình luôn á rồi chừng nào bị chị giảm cân hả chị ơi chị đang giảm cân em thức ăn lại càng nó cay ăn một hả? miếng đấy xong à. rồi ờ. uống một miếng ngụm trà giảm cân thế này nó sang song nhau là không mất cái gì hết đấy hợp lý ừ hay, hợp lý ờ hợp lý hợp lý hợp lý hay hay hay hợp lý chị được được được sai sao được ờ hay sai sao được ờ. thôi ờ, thôi chắc là sự kiện này em cũng không tham gia được rồi buồn quá <laughs> ai à, bây giờ là muốn có kim cương đúng không ừ trời ơi nhìn cái mặt là biết là muốn cọ rồi thôi bây giờ tôi nạp uh, nạp kim cương cho ông nha được chưa ôi ừ? ôi ôi thế thì lại còn gì bằng ôi trời cảm ơn sim nhé chị nè ôi ờ, cảm ơn sim nhé em tôi dỗ em tôi <laughs> ok yeah đây là kim cười ok tất cả mọi người thì hiện tại là bây giờ mình đang trong free fire rồi đây và như các bạn có thể thấy là hiện tại là trong nick của mình đang có gọi là 9.000 kim cương đúng không nào nếu mà bạn nào mà không biết tại sao mình lại có 9.000 kim cương thì nhưng mà người cũng đã biết rồi đó là mình vừa mới được gọi là simmy gọi là tặng cho mình gọi là 6.100 kim cương nhưng mà hiện tại là free fire của chúng ta đang có một cái sự kiện gọi là sự kiện gọi là ờ, ưu đãi cuối năm mọi người nếu mà mọi người gọi là nạp tiền vô free fire á, thì mọi người sẽ được được tặng thêm 50% nữa ví dụ như là mình gọi là nạp uh, simi nạp cho mình gọi là một triệu đi là được 6.100 kim cương thì mình sẽ được tặng thêm 3.000 kim cương đó mọi người ơi Uầy tính ra là hơi bị lời luôn á mọi người tại vì là bà simi bà tặng tôi lúc mà sự kiện đây có ưu đãi nữa trời ơi thích vải nồi luôn anh em ơi Ok và bây giờ là mình sẽ gọi là kiểu giống như là đi vô gọi là vòng quay may mắn để ờ, coi gọi là trong cái gọi là sự kiện FIFA chúng ta đang có những skin nào nha. Hiện tại là đang có gọi là cái sự kiện gọi là kẻ phản diện này nè nhưng mà kẻ phản diện này thì mình lại không có dùng tại vì mình không có chạy nữ mọi người mà đây <laughs> chính là sự kiện này nè mọi người vòng quay nhật bản hôm bữa thì có cái gọi là vòng quay gọi là mùa đông này tôi có gọi là giới thiệu cho phong cận nhưng mà phong cận gọi là không có thích con này con này nó hơi xấu quá nhưng mà hiện tại là bây giờ chúng ta đang có gọi là gọi là con uh, vòng quay nhật bản thì bây giờ mình sẽ vô cho coi cho mọi người coi nha đó đây là cái con mà mình cực kỳ thích từ hôm qua tới giờ luôn nè mà mình muốn gọi là kiểu gọi là uh, ai đó tặng kim cương cho tôi để tôi quay nè và thứ hai nữa là con băng con băng này thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm nói chung là con mấy con sự kiện này thì khá là đẹp mọi người à mình không biết á, là kiểu cái con này hay là con này thì con nào đẹp hơn nếu mà mọi người thấy ai đẹp hơn thì mọi người đừng quên để lại bình luận bên dưới nha con này tên là ma búp bê ku uh, à, kabuki còn con này tên là ma búp bê uh, gì uh, nham thạch đó à, ngoài ra thì chúng ta sẽ có dưới đây nữa là gói đạo sĩ nè ấy đạo sĩ đó mọi người khá là ok luôn à, cái con này thì cũng khá là đẹp nhưng mà bây giờ tôi sẽ gọi là kiểu um, tôi sẽ gọi là quay cái con màu đỏ này trước nha mọi người ok bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ phải quay nè ấy bây giờ thì um, quay thử uh, một cái trước đi nha 40 kim cương anh em à tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng à, rồi ok ờ, giờ quay thêm quay thêm năm cái luôn đi tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng Ui hồi hộp vậy nồi luôn anh em ơi Chả biết là quay chừng nào mới xong nữa Mình nói thiệt với mọi người luôn là không biết là quay chừng nào mới trúng luôn á mọi người Ok quay tiếp rồi nào năm uh, à, 5 lần nữa 180 kim cương anh em ơi à, à, ở ờ, ở ờ, một cây súng rồi ờ, gói nhân vật rồi rồi ok ui trời tôi thấy khó vậy nồi luôn anh em ơi khó thật sự luôn á mọi người không biết rồi là quay chừng nào mới trúng nữa mà mình thấy là quay có mấy chục kim cương thôi nhưng mà mình tổn thận thật sự luôn á mọi người phải gọi là tổn thận thật sự luôn á cái này thì chúng ta cần gọi là ba cái này nè đúng không chúng ta cần ba cái này và bảy ngọc này thì để chúng ta quy đổi nè đúng không hơi bị khó luôn á mọi người nhưng mà thôi kệ đi Quay tiếp đi nào Quay thêm um, 5 lần nữa ê, ê, Chúng đi chúng đi chúng đi à, Chúng đi nào Ôi khó thật sự luôn ấy Khó vãi nồi nhờ anh em ơi Nhưng mà thôi hôm sau tiếp tục nào Tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp Ờ, đậu xanh xém nó được cái vương miệng này rồi anh em Thề luôn á, xém nó được cái vương miện nó luôn rồi á hey, Khó quá anh em ơi, thiệt tình luôn á Khó quá đi mà Bây giờ quay tiếp Ở ờ, ờ, chị là đó em ơi Cái, ủa chị cũng vô coi nữa hả Dạ, vào coi luôn em có chị vào phát là búp nhân phẩm lên này ghê ghê ghê rồi rồi rồi rồi ok có có có ca mui ở đây phù hộ rồi đấy cái này là bộ mà hôm qua gọi là simi tặng em đó chị ờ, simi tặng em kim cương á à. à, à, ôi ôi quay được một cục rồi nè thấy gì không luôn ôi ôi ê ê quay được hai hai hai cục rồi nè hai cục rồi nè Thấy gì không? Chị vào phát nhân phẩm hơn đó. Ôi, lên, ghê, lên, lên. ghê, mình được hai cục rồi nè. Nhưng mà cái này thì chúng ta vẫn chưa có mọi người ơi. Khổ quá. Rồi quay tiếp bắt đầu. Lại, lại lại lại lại. Bấm vào cái không nhắc lại nữa đi. Vô. Vô. Ôi cái gì? Nhấn vào. Nhấn vào. Ôi giời ơi. Được luôn hả? Không, thực ra cái mặt nạ này cũng không gì đi. Mặt nạ này. À vậy hả? À mặt nạ này là mặt nạ này nè. À, ừ, mặt nạ này không chúng ta đang cần cái kia cơ mà ừ, ờ, không, không ê cẩn thận cái mặt cái bộ đồ này chưa ra nha cẩn thận nha bộ này ra chưa ủa ra rồi mà à, đúng không ra rồi nè ra rồi nó mới có cái phần ở đây nè đó thẻ chỗ quy đổi nè thấy chưa đúng đúng cái thẻ đấy không đúng đúng đúng à, cái gì vậy cái gì đấy cái gì vậy bạn thiết kế mặt trời. trời trời ơi thấy chưa nhân phẩm nhân phẩm nhân phẩm nhưng mà mình vẫn chưa ra được cái mà mình cần mọi người ơi cái Đậu xanh xém nữa được cục vàng rồi Ai, thì, à, bây giờ em là em gọi là em chơi rồi em chơi kiểu xì luôn nè ui chúc mừng cái gì đây cái à, cái mặt nạ trời lại là cái mặt nạ này nữa thiệt tình luôn qua tiếp qua tiếp em ơi trời ơi tiếp luôn nhân phạm, nhân phạm, nhân phẩm hai nghìn kim cương rồi đó cá bôi ui cái gì đây cái gì đây cái gì đây cái gì đây cái Ủa sao cái mặt nạ này hoài vậy ta Sao cái mặt nạ này hoài vậy mọi người Ủa gì vậy Cái đầu xanh Gì vậy Cái đầu xanh luôn vậy? Cái đầu Con sống nghe kịp không Con sống nghe rồi mọi ơi. Tiếp đi Tiếp mạnh mẽ lên em. Tiếp luôn Ôi cái gì vậy Cái gì vậy Cái gì vậy Cái gì vậy Cái gì vậy Cái gì Cái gì vậy Cái gì Ê, từ từ em em em vào cái bản thiết kế coi nào đúng không vậy nó là cái bản này nè nó là cái mặt này nè chị nó là cái mặt à này thì ai cần à em biết rồi cái mặt này á là chúng ta sẽ cần có 7 cái cục ờ, vàng vàng này nè rồi sau đó ờ, cần thêm ba cái mặt nạ mà nãy giờ em được bốn cái mặt nạ à chị vấn đề là chúng ta đâu có cần cái bản này đâu em em bấm vào bản búp bê rồi cái này ờ ờ em em mình đang cần bộ này nè mọi người Ê, cai ơi cai ơi ơi chị nghi chị nghi là em sẽ phải tốn ít ba lần bình thường Tức là những cái bộ như này thì Trịnh Tính sẽ khoảng mất 6 kim 6.000 kim cương đúng không? Thì để có được cái bộ này thì chắc là nhân ba lên là 18.000 kim cương Cái đậu xanh Ơ à, còn ờ, riêng cái phần mũ nón này em có một cái rồi nè nhưng à, mà mình đang cần cái bộ này Ê, hình như quy đổi được em bấm vào quy đổi xem nào quy đâu đổi, quy đổi đâu vậy? quy đổi đâu vậy? cái chữ quy đổi ở người dưới dưới cùng kia má à đây đâu chưa chưa quy đổi được chưa đủ nè không đâu đủ đâu không đủ thẻ Chờ đấy quy đổi chơi tiếp luôn ôi thêm một cục nè ôi, ôi, ôi, ôi được. ngon Đấy, rồi bên trái bấm vào bên trái bên trái bên trái được ba cục rồi ôi được bốn cục rồi ôi ôi ôi hay hay hay được bốn cục rồi còn ba cục nữa thôi mọi người ơi còn ba cục nữa đang lên đang lên đang lên nhân phẩm đang lên nhân phẩm đang lên ôi ôi ôi ôi ôi năm cục rồi từ từ từ từ cái đầu của ta cái gì đây dạ. ôi ok không sao thêm cái mũ cũng được thêm cái mũ cũng được mình mình cần cái chén cái kia cơ mình cần cái chén cũng cái gì đấy lại là cái mũ dạ. Trời ơi Tiếp tiếp tiếp tiếp, tiếp. Trời thêm cái mặt nạ này nữa Cái mặt nạ này là tôi đủ rồi mấy má ơi Ôi yes Thêm một cục rồi Hay đủ quá mọi ơi Hay quá Đủ chưa Ủa đủ chưa ta còn một cục nữa còn một cục nữa một cục nữa ok ok một à, cục à, nhưng mà em... vấn đề cái, cái bản thiết kế cái kia cái bản thiết kế Trời này ơi. nếu mà em cần thêm một cục nữa là em có thể đổi được luôn á nhưng mà em đang con cần con này nè đó chị hiểu không biết mà, rồi biết rồi mà sang, con này sang, sang. thôi tiếp luôn đi anh em chơi tiếp Ê, cùng lắm thì nạp thêm chứ nhiêu Ờ, ờ cùng lắm à, nạp thêm thôi này hả? Ôi, đừng cùng lắm kìa Ủa được cùng hả? Đâu, đâu, đâu, đâu Ôi, ôi, ôi, được chín không ơi Ôi, hay quá mọi người ơi <laughs> Được chín không ơi Thấy chưa, mà phát là nhân phẩm lên đó, dạ. lên lên Nếu mà theo bình thường á là mình đã có thể đổi được bộ này Với lại mình đổi được bộ này nè mọi người Nhưng mà Không, không đổi Nhưng mà em vẫn thích bộ này hơn Ừ, em vẫn thích ừ. bộ này hơn nhưng mà cái cái cái dòng này của chúng ta quay hơi khó mọi người nhưng mà kệ mình còn bốn ngàn kim cương mà mình muốn làm thì làm đốt hết chiêu cái cái cái đầu thật luôn ờ không sao thêm một cục Nói nữa tôi thêm một cục nữa thì cũng vui mọi người Đúng ra cục cục này thì những cái lần sau mình vẫn sử dụng được mà ôi bông tôi yes <laughs> hay quá mọi ơi tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp ờ à, cái mũ à, cái mũ à đẹp ôi thêm một cục nữa nè một cục nữa ok ok Rồi, cái cục đó cũng quý vãi nồi luôn á ờ cục đấy thì chúng ta ôi hai cục nữa ôi đỉnh <laughs> nhá thôi nhiều quá chạy kìa <laughs> lại được nữa nó sao là nó dừng một cái mũ kia đúng không ờ đúng rồi đúng rồi mà tại sao lại không ra nhở kìa <laughs> lại là cái mặt nạ nữa cái gì cố gắng vậy? lên cố gắng lên cố gắng lên hai hai cái nữa thôi hai cái nữa hai cái nữa thôi mọi người ơi lại là cái mũ này trời ơi ủa gì vậy chúc mừng cái đậu xanh thêm cái mũ nữa hai cái mũ luôn em nhận à, hai cái mũ luôn bui vấn đề là chúng tôi không cần cái mũ này luôn cái đấy nhở cái à. cố gắng lên mọi người ơi lại là cái mũ này nữa hả thêm cái mặt nạ này nữa Ok mọi người ơi, bây giờ mình chỉ còn 1400 kim cương thôi, mình phải cố gắng lên. Caron khóc tiếng chó. Khóc thiệt rồi đó đẹp ơi. Trời. Người đâu luôn. Cái cái cái mũ này. Trời ơi, được hai cái mũ trời ơi. còn một lần cuối nè Cam ơi, còn một lần cuối nè. Còn một lần cuối nè. Xin nhờ vậy ta. <laughs> không ra luôn con phải đổi cái con phải đổi cái mặt nạ và cái mũ kia về về về cái kia không được trời ờ ừ nhà thì tình luôn á mọi người ơi không phải đổi được hả đây ui, ui em có 14 cái này luôn nè chị em có 14 cái cái cái cái mũ không làm được gì luôn thề mình có 14 cái này mình chỉ đổi được cái này còn ở đây thì mình đổi được cái skin này nè mọi người nhưng mà mình vẫn đang muốn cái skin này chứ mình ok mọi người ơi bây giờ mình đang có một cái mũ này mình đang có một cái uh, gọi là uh, cái, cái cái dương miệng này bây giờ mình sẽ thử gọi là đổi cái con nhân vật này nha đấy ok đi đổi Ngon liền, đẹp liền Nhìn Đấy, ok mọi người ơi Và sang bên phần này thì mình đang có gọi là à, Mình đang có 10 cái cái cái mặt nạ luôn Thì mình có thể đổi được tất cả những cái con ở trong đây luôn Nhưng bây giờ mình sẽ đổi con này nha Đấy, mình sẽ quy đổi con này nè Đấy, ngầu luôn Đấy, Ngầu, ngầu, ngầu Còn Được riêng mày. phần bên đây thì mình đang có 14 hết cái mũ của em ơi 14 mũ nhưng mà hết cục của em ơi Còn có 5 cục Đổi được bộ dưới cục À <laughs> đồ Đấy như đổi được bộ trên hay sao Tại sao mình lại quên ừ. điều này nhỉ Tại sao em lại quên điều này nhỉ Camui Camui ơi Sao kia không cần đâu bộ này đẹp hơn bộ kia nhiều okay, nhìn lắm thử thử mid nè bây giờ em sẽ thử mid nè à... Uầy, nhìn cũng được mà đúng không nhìn cũng được mà đúng không mọi người được được được bên dày à, Nhìn cũng được mà đúng không Được Rồi cũng được Ờ, ơi ơi đủ em có ba mươi mấy cái súng luôn là chị mở thử xem nào mở thử xem à, nào mở, mở 10 luôn à, à. không được ok mở tiếp mở 10 không biết có có cây nào vĩnh diễn không anh em ok và không có... có kìa ủa có gì vậy à? cái cây gì đó vĩnh viễn có một cây nào đó vĩnh viễn có ủa, ủa đâu rồi ủa cái súng luôn. ủa cái súng của em đâu rồi hết rồi mà đúng không hả hết rồi mà đúng không hết rồi hết rồi đâu bây giờ mình vô vũ khí à, vô ờ, kho vũ khí ờ kho vũ khí có một cái gì đó có một có cái... một cái nào đó miễn phí à vĩnh viễn chỉ chắc luôn vũ khí vũ khí vũ khí vũ khí ủa mà tính ra là cái cây nãy mà mình nhặt được là cây gì vậy ta chị cũng chả biết luôn cây <laughs> nhưng mà chị chắc chắn có một cây có một cây vĩnh viễn đây này hình như cây vừa rồi rồi sao thằng căn ra dạ đúng không cái này đúng không Ờ à, đúng rồi Ồ oh, được cây vĩnh viễn anh em ơi Wow Ok mọi người ơi Và sau những màn đau thận hồi nãy giờ thì cuối cùng thì chúng ta cũng đã quay được ờ, hai bộ đồ rồi Và nói chung là uh, nếu mà bạn nào mà yêu thích gọi là cái video này Thì các bạn cũng đừng quên để lại cho channel của mình một nút Like, share và một nút subscribe Và các bạn đừng quên lắp vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất kênh của mình luôn nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo Goodbye Bye